hắn thơ từ thiên đình bài số 85 Phật Pháp Thọ Sướng

con ơi phật pháp ở trên thiên đình đã sẽ đến ngày xuống giới thọ xương đó là đạo pháp của phật thánh vương hợp nhất quy tụ tất cả mỗi đạo thành một duy nhất gọi là đạo trời có tên mật pháp đây là mỗi đạo từ nơi thượng giới sáng xuống trần gian cho các con học tình vi ráo rít ngoài việc khấn niệm các con sẽ thấu cái đức của người thương mình thương người thương hết đồng loại muôn loài chúng sanh bằng tâm trung thực lối sống thiện lành trân trọng lẫn nhau không còn hiềm khích thói hư của đời con ơi sắp tới ngày tháng trôi nhân mong con hoàn thành trách nhiệm của mình đó là rũ bỏ những điều ác trược ở trong tâm mình rũ bỏ ý nghĩ tư lời tư tình luôn luôn tìm cách chiếm đoạt của cải chiếm đoạt tình cảm của người xung quanh rũ bỏ ý nghĩ sân hận thâm thù những điều trái ý những kẻ nghịch lòng chỉ là bài học cho con trải nghiệm cái đức làm người rũ bỏ bản ngã cố chập vào lời thầy phi của đời để hiểu lý đạo cuộc sống vô thường của người thế gian con ơi gắng sửa tính tấn từng ngày thì con sẽ được mật pháp của trời ban xuống cho con không phải bằng lời mà trong ý sạch sâu thẳm tâm con đó cũng sứ mệnh con phải hoàn thành rèn sửa bản thân để được quá nhanh kịp nạn của mình nạn đói nạn tai sẽ xuống bật thần mong sao tất cả các con tình ngộ thiên cơ cho lộ không phải để con lo âu lo sợ mà để cho con gắng sửa tu hành đời không đáng lo bằng tâm bấn loạn đời không đáng sợ bằng nợ chật chồng đói cơm không sợ đói ở tấm lòng tâm mà nông cạn chỉ mong làm giàu thì bao vận xấu sẽ đến với con cho nên con phải biết tu đạo hạnh để được nhìn thấy con đường con đi là thần chánh quả không phải thần sẵn ông kia bà nọ cho đời ngưỡng mộ cái ngã của mình mật pháp thiên đình là dạy cho con học hành đến chốn để con qua được kỳ thi của trời kỳ thi sắp tới sẽ là hạn hán lũ lụt thiên tai để cho thấy ai là người tự chủ linh căn của mình nếu ai vững vàng trong dòng suy nghĩ tâm linh phật pháp thì con dễ dàng vượt qua đại nạn nếu con thạc loạn thì đại hồng thủy sẽ cuốn lấy con nếu con run sợ trước những cái chết thì chết sẽ đến với con thực thì con ơi dũng cảm đón nhận thiên tai đón nhận kiếp nạn bằng tâm thân thản thì con sẽ qua được nửa bài học kỳ thi của mình ngày tháng sắp tới không gì thú vị nhưng điều thú vị là con trải qua nỗi sợ của mình bằng cách chuẩn bị cho mình mọi thứ nếu con chất chứa những điều ác trược ở trong lòng mình thì con sẽ không qua được nạn này ngày của phật vương ngày của thánh đức đang chờ đợi con học hành nên người ở khắp nơi nơi tiếng cười rộn rã đón đưa con về một thời đại mới thời đại thánh vương thời đại kỳ cương đực độ nghiêm minh tất cả mọi người đều được giác ngộ không còn thống khổ treo ở trên đầu bọc lột lẫn nhau không còn hiểm họa lễ thế kéo dài con ơi các ngài ngự ở trên cao đều mong con trẻ quy y phật thánh để sớm tới ngày muốn nơi đoàn tụ chung về một pháp đó là mật pháp từ trên thiên đình chào